có xiên có xiên trang tư rồi ô xiên với cả nhiều cái đó có đấy, tờ với con thứ tiểu dùng gì ăn phát này chị ờ, tụ rồi mai à ơi à, tình à, diễm số bữa ơi mi hòa ta nơi mai tớ về soi nina à, ba mi nói pin bữa về hi na ơi hiểu na rồi đều à phiền tâu quá ơi hãy nhân hi na cô ngồi thành thao à ơi à mi ơi rồi cần đó đó đó rồi coi phải hốt tiêu à bảo coi phải hốt tiêu chứ con dòng dẻo con cha dẻo ờ, là tất một tay vừa kết với giết bảng này quả phụ nữ thì nó mình sở cơ tùn bước bước ăn chút chút hàng tài thế thì tao ra à. dạ, nó phản thế tiến hồ nhiều ý hồ cho tao và lưu tổng mới khăn lưu muốn hắc quê về quần nhau quên là mấy ở hiện là rồi à, tú vụ ya à, ơi mà thời gian rồi thì sai không mà nhân hệ là gì là hàng tháo vì nơi nhiều ô tài gặp à, phải mà là ơi quay lại kim sẽ được quản lý chi đấy hai nhân hệ cậu hàng tháo vì chị này đấy tạm tránh được kiểu phần thì to rồi đấy vô mày cái này quá yêu rồi mà diễn diễn được quá đẹp cho đúng mình yêu là tài lộc, rồi nhìn nhau một năm mày nhìn mà đúng tao ờ. hiện nay như sự kiến này thì những kiến đâu <laughs> ờ, nay chờ 如果节目要节在要蹲到要装风声，软头家就个变嘢呢，这嘛哈，在搞软头就装风声，呃，đẹp thăm， cái bây giờ là xài đẹp thăm với tổ有公公有bảy điểm có有尖nha nhưng mà có有môn mà tuổi nó còn không ai tao sẽ thích nhiều quả mà Việc có là hit của UFC thì xem là đủ kéo à. không có ờ. ta trả ờ, tại nhưng nhưng mà hai hit đấy với cả hai hit là dạng thảo địa phun ờ, với giả tớ địa phun ừ. địa địa chỉ hoa sẽ phá địa phá chỉ hang ký mà phá mà phá nó giả địa giả có bị hạ yếm hạ địa dân tầm cún hết <laughs> bạn giải hữu bạn giải hữu thì bán thì có khác là kiểu con con chúng con thiên mà có người ta đi ta thì có người kia hai tao mà thiên mà thì có người đâu mà là cả như là hai tao có hai con này vấn đề có phải thì là nhớ thần đồng là thì là có bữa chứ gì kiểu đào bàn xài nhiều mày tiêm này ừ. có mày này hai tao có mày xây phi quảng về tổ điệp địa hiên này ừ. hai tao gì bảo lưu ừ. tôi nhớ là mình thảo chỉ hoa yên giảm con thì hiện đào bàn xin em ba lão vợ này sầu tôi dùng này không à với tay ao con chiều vả mùn nỉ với này xảo tôi dùng nữa <laughs> giờ hưu rồi ờ. giờ hai món nha với dưỡng con ờ, dạ. dạ. con tú dưỡng con dạ. liều ờ. kiện càng là xì con ờ. con này có hú tao này tao dùng đơn giản như số hẳn chẳng có tiếng gì à con thì cái gì gì đó à y tao dân hàng hoa tao ông ai tiểu xe bà giỏi nha về tao mày có nhẫn tiền ừ, mình có phản đòi dầm trên lượng vết còn khâu mà ơi mà nhẫn <laughs> việc uh, bởi cái bảo đến tàu nó thấy cái bảo thì có một vị việc là qua mới biết rồi mình mình giàu công rồi thật làm trao thì có con bà thì dung vừa lại tới tàu ông lại ừ. <coughs> mi hòa sơn đi ơi à tu khám điêu ơi thế rồi có có đó là có lưu về không lưu tàu là có có giỏi đây vừa ấy rồi nhà hai vừa thì đó lúc vậy ừ. họ chúng ta ta vừa hải ơi vừa xin lấy tổng á trói mình tu khán ở liêu mình à bài hai giang với khu á tôm chiều tiệt tôm chiều phâu tôm chiều biển à. mình chọn nhàn nhưng mà miêu dẫn ria tại hai giang phiêu mình xạo thì dùng ừ. bón để ao muốn có bài muốn thế nếu như cứ màng màng mà thì có là ừ, có lẽ thì tao nghe con là ừ. thì có là nghe hiểu là hiểu nè ừ, hiểu là qua cái vì ra để cô là người sáu dùng này dạ, chỉ dạ. có mười dạ, con dùng hai mày nhớ cái đó con cục cái đó bạn con con con này con mà hay lắm cái bữa sở sở nhà cái con hay mà hay cái cái đó mà cái viết cái đó cái bảng thật tỏi cái đấy viết bảng này con mà hay mà dùng giỏi là bao nhiêu cái gì hay mà à, cái khoai nó tình cảm này chú tua riêng ừ, đó là gì có tàu đấy chị yêu ờ, à số tiền là nhận là chính tháng ơi số giả nhiều à số giả tiêu vừa số tâm nguyện số con quyền nhiều chậu ha nó có nguồn miền rồi xì hạt thịt ngoáng thịt mà nó giả có nguồn miền là nó vẫn dùng với giả nó đâu <laughs> giả thế ta ờ. ôi dù bài thằng ai kinh a hiểu chạy hiểu mai phiêm bê tiền là ơ nghỉ vàng quá ơi mai thơ xin ngủ nhận màn tỏi ế dĩa nan hiểu có có có có gì mình biết thầy thì có thể khổ không có ai lào tờ về chia vàng siêu trang chính ơi xã hội trên tiểu tổ đấy chàng dân đáp họ vừa làm cái gì đặc tỉnh nữa đấy tại tình dạo tôi mài ông mà có bữa dạo thế này chứ tại vì quá cuối với em đâu là ruồn mua mua và thao lưu có tiền tôi há hoa nhưng mà thả tạo món thả tạo thả tạo được bao giờ trời ơi ờ, nó nhiều nè mấy gì xe cũng nhiều một quả chặn ông đấy là chặn ông à chặn ừ. nhiều ơi phải đâu chặn nhiều à biết ta đấy là đã ba muốn tuổi ô biết ta đấy là ta gì bây giờ ra hỏi bạn tụi hoàng đấy tụi hoàng hỏi gì đấy bài đấy cũng biết đâu cùng tụi hà cô mà tụi hai cô mà bố biết tụi bây giờ đợi thì vấn đề bài cùng rồi cả là phải khải bởi có hết là vừa sẽ phần đấy và sẽ ra phần á hãy làm gì tao được vậy say chìm bế phương nổ hiền à dèm vời ở hải bảo người xuất tiếp vụ này còn rất tiếc là giờ thì và ông chủ mận đi luôn kiểu bảo chủ đoàn kết đấy đấy đó nó không được phản nhẹ nhàng đấy chỉ à chị à nhưng mà nay kể hôm tao tiêu kính như ruột nó học tôi tính như ruột thì nhá muốn đòi mà quyết định là chứ đâu là rồi nữa đâu kể hãy hoàng này là sao rồi bước mà nội vậy sẽ chẳng cái gì ạ sao ạ bước nhiều cô là sẽ trốn mà tao nhờ dạ vậy chính phàng quang uy nàn sĩ à nàn hiểu à dưỡng xin ú à ơi mai phiêm mai ấy dẫm dao <laughs> chả có là là là cái bây giờ nếu bây giờ đúng không là bài hát là bây giờ nếu bây giờ các bạn yêu đàn vậy thôi không còn à bấy không tiếp tiếp tiếp tiếp tục sự giảm liêu bèn à on đi bèn thơ vi giảm ra hoàng uy con kiểu thầy cái sĩ tôn cả tại học đấy là nó buồn yếu rồi vụ hót tiêu hết là bao nhiêu buồn rồi chuột chào nọ nào đi bom về tổ vâng thiên sản tao đã lại chuột sinh hà giang mỹ trái ra phía đây coi 哎呦，东海给我给老妹跑外面，呀，往外面都长了，没给没长空走，没有现在有做生保，没有现在老。bây <laughs> ừ, <laughs> giờ cũng phải hai tư với bây giờ lên nào thì cô ấy cô cái gì là gì 공연 nhà cũng cần thì tụi con này các bây giờ à. đã bị tụi con xin đi vô bây giờ thì do vết để sườn nữa tại do mà vẫn là vết để sườn mà thấy cái gì do là vết để ghét bìa là còn thắng sao này dạ, còn đấy thì đó cái khổ mà <laughs> bữa con lạ bữa con xong là cùng về cổ họ trao họ con thấy tôi tạo à, ra là con là con là con chuyện con có thể dùng là đây là vụ đó con sử dụng đây là 이름부터 거 하나라 có 거라에 하다고 vừa có mưa về tàu vừa vừa tải ờ, về hắn họ là vừa nhiều người họ ra về vừa cả hiếu ờ, thế vì vừa vừa vừa tìm hiểu tẻ rồi á đấy rồi ờ, ừ, đấy Ồ, nó là nung này. Nó là ok, nó là nó là nó là nó là về lầu thả tiểu mà à hiểu sẽ tiếp đủ à ơi mà đó có có họ trồng tuổi mà con con con con con to này á đi tiểu không phải sao rồi hay nào không bắt cạn kê kê bắt nhá bắt bắt cạn nổ đuôi không nổ là hay là mai thêm gì đấy tôi chưa không hiểu đâu đâu mới chưa hiểu đâu mà dù là tía thìn là tía quay lắm à tao à cái cưa này à cái cưa này quá đấy nó <laughs> nó hổ đấy ui tao xin nhà cũng chụp cũng hiểu rồi hiểu giờ ta to nó chỉ thiên nháng đấy đấy đấy lao dữ cái đấy cắn cái phổ lô này mà cắn vào cái thế cái thằng chiếm để tiêu ở cha mẹ con cứ kể quên số sổ này có gì lo chứ này nguyên à sai à thì nhiều là ơi tu à khoa lin na sử dụng mấy ô hiền dạ, dạ, có thể giật tháo bỏ máy cái gì tại vì sao ấy mời cái giản tia với em mà <laughs> mới tao ngày xíu tao mới chạy đi trời chứ là rất tức rồi cái giản tia à. không kia nhận <laughs> <laughs> chờ đây mua chảo này mua chảo đây hông đó nuôi đây hông hông đó có mà có mà tóm hiện trên về cùng mà mình nhiều nhiều chỗ này đi đi đi ta số chỉ có buổi có này thôi đi bình kia là mình kiểu à. đấy à đây là nó sỏ cái đó đi đi thọc với đi chia nó gì hữu gì đấy hữu ờ. hữu gì bình kia là ta chuẩn như đây có gì ham thôi ừ, có cha thường nghiệp cũng tao sổ đúng không cho nhìn xem sổ đây này cho số mày gửi bún tao toàn đấy gửi cái cho bún xuyên số à xuyên nhất này đi thì ăn bún này bún thì bún là tiêu biểu tiêu biểu là giáo ảnh và cọc cái đáp ứng tốt nó sẽ để cho hai trẻ vừa khác là y bùng yêu bún là nhá hai đứa thảo nghe đó trở về tụ à thì cha thằng mà tờ yếu tiến hiệp giàu à cháu cao dù là thiên điệu nhiều mày là ngon hả quá ồ nó thật đó chán lại mà ừ có phải gì thấy sao tình diễm liễu hòa phàm phơi vừa làm một cái hôm em <laughs> nạn tội ngoài ngoài à nạn siêu quỷ ôi có là cái gì <laughs> đây ta lên cái nhạc kia cái gì đây lên nhạc kia thì quá là chuẩn rồi nó có chỉ trả xuống à chả chứ đừng có vừa chả chứ chả ờ. là vừa ờ. chả sẽ rất vừa nó chả đấy vừa chả sẽ rất vừa nó chả vừa nó kẻ nó sạo thể rồi cái à. cái gì dạ. gì à à, nên là, à? <laughs> Dạ. là pháo treo anh á, con chuyện cái này. Nhưng mà thiếu phần con nhớ rồi. Hai nhân mày à ô à, phim à rồi phang bùi à ơi thần bà na lợn ý chơi sao ấy à tình à, ấy miêu tàn về ói phang à căn lậu châu ấy cha tình à hai già ngã dưa sao hoàng ấy là vừa hút con chẳng vừa là con hút con thế này nó ra tao có chết thế nào ờ, đúng rồi một cái cu mười tôn này tao đi cái cu tôn ờ, này kể với này ấy mà <laughs> có y mà lại lại lại lại tẩu nó thấy như tham qua bố cũng có đại giao cho về chẳng à đó ờ, khao đó ờ. khao này chuyển một cái nó kể ra hơi ra thương là vừa vừa lại đó giao thương hà với lời gì về số liễu hòa xin tiêu già nói xía cũng hiểu mi hòa, duẩn u à ơ vin có là số điện thoại à? số à? Số. Với số nào à? 0976 là là với con chat cũng tục quảng với con chat <laughs> trả chú à cam cái 636 6, 3, 6 1, 4, Là là vừa buồn vừa con chặn dẻo Nó to là số nhận vừa áo Này Xía tiền hồ tiền tiền mà quá thao à ê à đi về gọi tôi ra rồi tôi ra rồi các bạn hai con dẫu hiền là hiền cơn thao ê tu vàng vàng à che tiến ơi à nhiều số bao bổ thiếu lỗ đấy Đấy Hỏi Nó vừa xem ờ, rồi hôm ra nếu xong Giờ xem kể thu phải khả cha rồi ờ. có gì với đâu là xuân gì tụa chứ đâu là xuân mà con là và ê tàu và mãi chia vàng ơi chỉ bin là ô tàu à sợi vin ô nhiều có nữa có nữa ôi ô tay tay chú yên mình lo tao tao tay con bà dùng can chim mình đấy con con con con con con con con con pin bữa ơi toán ơ dạ, dạ, hiểu dạ. à sa liều phiêm mà quá ơi liều à tình màn tỏi vĩ xia nan ấy biểu ờ. <laughs> mai phiền về gì nhận là ý đã mà tháo về màu ấy gì nhận là quá mình là ô tin ơi tàu tu về sáng hiếu ngủ à mãi phiền quá ơi hành thao chiều tình à nàn xia thối mà on đi bố trả về phiếu số là phiên trả về còn mai phim mẹ yếu dĩa à chạy man tờ ơi chia bế đình kê là tu vui bàng người Vậy thôi, mắng làm sẽ băng Là thế, bằng Hàng hàng bình thường cả cả người gọi gọi gọi một con mười dũng bị miền xí o dũng bị miền xí o dạ. dạ. vâng, vâng, có phải cái gì ấy phu giao thế này có bị miền xí o <coughs> tu à ơi chàng à, à ơ trời à sẽ khu ghiền hơi ơ ơi giết nà ni nà màn tỏi với dẫm dao rồi hả con cha giàu nó nhìn của nó chỉ làm một tỏi cả bát nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều các bạn thấy hay thì like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.